Cho em biết Em giờ đang đúng hay sai Mà sao cô chấp vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chỉ một mình chỉ biết tìm quên vào những lúc em say hãy cho em uống một lần để được say đến bất cơn để cho em không một lần cho nhẹ vơi đi nỗi lòng em đã giả vờ mạnh mẽ đến tìm mình phải cô đơn để chẳng ai thấy em vẫn đang tổn thương hạt mưa như không một người sao hạt mưa cứ rớt hoài cần ai đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho vơi nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là em đã sai khi từ chối tất cả thân lòng giờ đây như thế nào vẫn lạnh lùng chẳng yêu ai vẫn đi về chính đó hiểu nỗi lòng tâm sự cho với nỗi buồn đi hết quãng đường yêu đương trái tim mình vẫn cô đơn là em đã sai khi từ chối tất cả để thật lòng yêu